Viết cho phận đàn bà Tôi viết cho tôi phận đàn bà Thăng trầm sâu bể đã đi qua Trăm ngàn vết cữa vẫn rực rỡ Vẫn đẹp lung linh chẳng nhạt nhòa Tôi đã qua rồi những ngày tháng Sống trong bạc béo người đổi thay Chỉ vì chữ duyên tôi đành nợ Nợ bản thân tôi cuộc đời này Tôi xin lỗi nhẽ Bản thân tôi Từ nay buông bỏ nhé chỉ cười Gom hết tuổi hờn của ngày cũ Thả vào con sóng xa biển khơi Tôi viết cho tôi phận đàn bà Đời luôn yêu ái gọi là hoa Mảnh mai yếu đuối nhưng mạnh mẽ Dạng dỡ hai chữ gọi đàn bà 我走在长街中，